Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm Colosso một cái video giới thiệu về bản thân cá nhân của mình. Đây bạn có thể xem qua một cái video này. đây là nội dung về chữ giới thiệu về bản thân của mình bố cục tiếp theo là đây là những vài ba dòng nội dung tiếp theo và đây có ba nội dung nội dung thứ ba và đây là tấm ảnh thứ nhất tấm ảnh thứ hai cái mạng thứ ba một tấm ảnh cuối cùng thể hiện logo của mình như vậy thì tổng cộng bạn chuẩn bị cho tôi năm tấm ảnh và ở đây tôi đã có chuẩn bị sẵn nội dung cho các bạn ở đây đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn đây là cái cái file các bạn tải máy này tôi sẽ gửi đường link này ngay dưới cái video hướng dẫn để về cái Verso này thì bạn có thể tải Verso về sau đó cài đặt à, trong cái cái file giải ném ra thì nó cũng có hướng dẫn cho cài đặt Verso thì ở đây tôi bắt đầu luôn vào cái Verso giới thiệu bạn có thể nhấp vào cái dojo ờ, đây app dojo là sao ok vậy là dojo à, chúng ta đã khởi động thì bạn nhấp đúc chuột vào cái biểu tượng này nhấp đúc chuột nhấp liên tiếp hai lần nha bạn ok vậy thì giờ chúng ta sẽ lần lượt để thay những cái nội dung này tại vì những cái intro những cái hình người ta đã tạo sẵn rồi thì chúng ta chỉ việc là thay đổi test và thay đổi hình ảnh thì chúng ta thấy được cái video mà hấp dẫn như hồi nãy thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn nội dung đây tôi sẽ hôm nay tôi sẽ làm về một à, cái phòng vé máy bay của thắm ha tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm của thắm là về vé máy bay em là một cô gái mà rất năng động và vui tính hòa đồng với tất cả mọi người và có thể rằng là đây một cô gái có thể là có một nụ cười rất là xinh các bạn nên kết nối ở đây thì các bạn có thể vô facebook của thắm là facebook.com phòng vé máy bay thắm lê để tìm hiểu về phòng vé thì ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn nội dung của phòng vé thắm lê nội dung ở đây các bạn để ý ở đây thứ nhất là tôi đã chuẩn bị cho các bạn ba cái à, âm thanh âm thanh âm nhạc ở đây bạn có thể tùy thích vào cái bản thân của mình thích âm nhạc nào thì bạn đào về nhé cái tiếp theo là về hình ảnh hình ảnh ở đây thì tôi cứ chuẩn bị là năm hình ảnh đó bạn cũng chuẩn bị năm hình ảnh tiếp theo là hướng dẫn và hướng dẫn đây thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những cái nội dung để tí là tôi chỉ việc là up đi thôi thì các bạn cũng chuẩn bị sẵn năm nội dung này những nội dung như sau cho tôi nhé thay thế tất cả những cái này bằng chính cái thông tin của bạn liên hệ và những cái ừ, ngôn ngữ của bạn muốn nói ở đây đây tôi sẽ hạ xuống hoặc là bạn có thể truy cập vào cái à, cái link này để mà tìm hiểu về cái xem cái demo của video như hồi nãy tôi cho các bạn xem lần đầu tiên để chúng ta bắt đầu tiến hành nha các bạn nhấp chuột vào cái Nguyễn ra 190 này thì ngay ở bên này nó sẽ hiện ra để các bạn thay đổi thông tin nhưng bạn hãy lưu ý chúng tôi khi các bạn viết tiếng Việt thì hãy nhấp chuột vào biểu tượng này và chuyển sang chế độ là Veni window. sau đó chọn cái chế độ tham chữ là Vinita và bạn quyết định chuyển cho tôi nhé cái đĩa mặc định của tôi và bây giờ chúng ta sẽ thay thế bằng cái này bằng thấm đê tôi đã có chuẩn bị ở đây tôi copy tôi dán vào đây các bạn thấy ở đây nó không chữ không chữ á thì bên này bạn biết là có dấu nhưng mà nó không không hiện rõ nhưng bên này thì rất là đúng chính xác nhé không sao hết tiếp theo nội dung thứ hai là cái chữ văn dài này thì tôi tiếp tục tôi copy cái nội dung thứ hai của nó lên ở đây đó. khi các bạn chuẩn bị sẵn hết rồi thì chỉ việc copy và dán rất là đơn giản đúng không tiếp tục cái nội dung thế này thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi y và chúng ta giải đó. bạn thấy rằng tôi làm rất đơn giản chỉ đơn giản là copy thôi đúng không rồi tiếp theo các bạn tiếp tục chuyển xuống cái test này Đấy. cái test này thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi đây là cái nội dung thứ thứ tư các bạn cần phải chuẩn bị nha nó có mỗi cái thành mỗi thành nội dung nó đều có cái rồi ở đây tức là bạn phải giới thiệu về thông qua về cái, những cái khả năng sở trường của bạn ở đây là ở đây tôi chuẩn bị kỹ phòng vé tháng lê đây thứ nhất là chuyên vé máy bay quốc nội quốc ngoại nội dung thứ hai tôi muốn truyền đến thông điệp cho khách hàng đó là gì nhận đặt vé ở đây chữ đầu dòng mình nên viết hoa ha nhận đặt vé giữ chỗ mọi lúc mọi nơi thì giá dạ. rồi tiếp tục cái cách uh, tôi là giao vé tận nơi miễn phí ghi một chiếc à, một chiếc vé lời khoảng là 20 ngàn 30 ngàn nếu đại lý tổng cấp 1 lời được 50 ngàn mà trong khi đó tiền xăng tiền cổ và đưa ra tận nơi này rất là không kém đúng không nhưng bởi vì lòng đam mê và nhiệt huyết thì chắc chắn là những gì cũng sẽ thành công ở đây là cam kép kép thứ tư copy được giảm rồi rồi chúng ta tiếp tục những cái nội dung tiếp theo <coughs> nội dung tiếp theo chúng ta đây nội dung thứ năm cái phần nội dung thứ năm các bạn cần chuẩn bị đây tôi copy Đó. đi hoặc khi các bạn cứ chuẩn bị sẵn hết rồi thì copy dán thôi rất là đơn giản mọi sự thành công đều phải có sự chuẩn bị nếu chuẩn bị mà không cụ thể không chính xác không rõ ràng và chi tiết thì các bạn sẽ làm rất là mệt Nên tiếp tục chúng ta đến phần thông tin liên hệ ở đây thì tôi chuyển ở đây thành thông tin của phòng vé thăm lê đây tôi chuyển thành cái website để liên hệ đi đúng không website để liên hệ rồi bạn nhớ nhé khi vào facebook phải vô phòng vé thăm lê phòng vé máy bay thăm lê để các bạn có thể được ừ, bay trên bầu trời của mình à, đi vu giống như chim để trước <clears throat> hay số điện thoại bạn có thể liên hệ trực tiếp tối gọi điện nhắn tin cũng được các bạn <laughs> rồi ở đây tôi bỏ thông tin này đi ok tiếp tục à, đây là cái dòng chữ hình ảnh đầu tiên đây đây là hình ảnh đầu tiên cái dòng chữ này là tương ứng với cái hình ảnh ở đây vậy thì tôi sẽ ở đây tôi cũng phải chuẩn bị sẵn đây chuông bạc tôi chuẩn bị sẵn chúng ta vào phần in này và đội ngũ chuyên nghiệp ok tôi đánh vào đây là đội ngũ chuyên nghiệp đội ngũ chuyên nghiệp đánh vào sẵn nha bạn yên tâm ở đây bạn biết uh, nó không hiện đúng nhưng mà ở đây thì nó chính xác nhé nên bạn đừng quan tâm tiếp theo là tấm ảnh thứ hai tiếp theo là tấm ảnh thứ hai đây ảnh thứ hai này là tôi xin qua tôi chuẩn bị đó là gì mà phục vụ tập tình hay không phục vụ tập tình rồi đây là tấm ảnh thứ ba tấm ảnh thứ ba thì tôi cũng thay thế mà. họa sĩ dummy bay trên bầu trời ok đây ờ, đấy bạn dùng chuột bạn sáng thì mới được họa sĩ dummy chữ con chữ ok và ở đây là thông tin của ở đây không có website thì tôi sẽ dùng cái chính cái tên fanpage Facebook luôn ha để các bạn có thể truy cập vô đây nhé kỳ vào đây tục ở đây để chữ mát ở đây đây là thông tin chỗ Facebook ok Ok, vậy là xong à, bây giờ chúng ta đến việc là thay thế những tấm hình ở đây tấm hình ở đây thì logo logo chỗ tấm hình đầu tiên đây thì tôi thay tôi nhắc cột thì các bạn thấy ở bên đây có chữ rồi bạn nhắc cô để chọn hình ảnh của mình đây tôi bạn đi tìm cái nơi mà chứa ảnh trên desktop của bạn đây thì cho chứa ở trong đây đây cố gắng rất là tự nhiên ok và tấm ảnh Lyso giới thiệu về dịch vụ của mình lần đầu tiên mình đã tiếp tục tương ứng với đây đội ngũ chuyên nghiệp ok tấm ảnh thứ thứ hai tấm ảnh thứ hai là tôi ok phải tính nhìn để là nó cho. nhưng tôi nghĩ cái cửa phục vụ chúng ta nên đưa cái này nó sai hơn ok nhé bảng thứ ba cái bảng thứ ba thì chúng ta cũng đưa cái bảng cuối cùng này vô rồi và đây là logo cuối cùng kết thúc hình ảnh logo cuối cùng kết thúc thì tôi cũng muốn thể hiện cho các bạn biết về thông tin của tôi nhiều hơn và đưa tới nhiều hơn ok giờ chúng ta chạy thử các bạn cần phải chạy thử xem coi chữ nó đã khớp với các khuôn chưa đây chúng ta bấm một nút đây để xem chạy ok rất khớp với khung đỉnh ở đây khung chữ đang bị sai nhá ok đó các bạn thấy rằng chữ ở đây đang bị sai tiếng nữa chúng ta cần phải sửa lại để xem trước khi xuất ra đó cái chữ đang bị sai do nãy tôi copy ở trong trong Autodesk cho nên là con chữ nó khác con chữ con này đấy các bạn thấy này chữ này nó đang bị lớn hơn chứ nữa chúng ta phải tăng lên chuẩn đây cũng vậy thu nhỏ chữ lại ok rất là đẹp đúng không ạ Đấy, ở đây chữ chúng ta thu nhỏ lại chút xíu để cho nó vừa khít cái khung được ở đây ở đây các bạn có thể ghi là còn vẽ thăm lê thì tí nữa tôi bỏ bớt cái cái bút đi Đấy, chữ này cũng phải thu nhỏ lại để nó nằm gọn ra này thôi ok các bạn ha vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu sửa